Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Thủ đô Hà Nội, một thời đạn bom, một thời hòa bình Cũng như những địa phương khác trong cả nước Hà Nội cũng đã trải qua những năm tháng bị chiến tranh tàn phá Rồi những năm tháng hòa bình cùng cả nước sống trong thời bao cấp, tem phiếu Bước sang thời kỳ đổi mới, Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ Không chỉ là một thủ đô giàu truyền thống văn hiến Mà nơi đây còn trở thành một thành phố năng động và hiện đại Bước sang thế kỷ 21, Hà Nội thay đổi đến chóng mặt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 không chỉ là công trình trọng điểm của đất nước, Trung tâm Hội nghị Quốc gia còn có ý nghĩa lịch sử và chính trị to lớn, với kiến trúc hài hòa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang trọng, vừa hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, vừa mang đậm tính dân tộc. Trung tâm Hội nghị Quốc gia được xem như một biểu tượng về kiến trúc của Việt Nam trong thế kỷ mới. Sự kiện đầu tiên được tổ chức tại đây là Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC diễn ra vào tháng 12 năm 2016. Nơi đây sau đó đã trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện trọng đại về chính trị, văn hóa, khoa học của đất nước. Công trình tiếp theo thay đổi diện mạo của thủ đô chính là nhà Quốc hội. Nhà Quốc hội hay Tòa nhà Quốc hội Việt Nam được xây dựng trên nền nhà Quốc hội cũ trên đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Công trình khởi công tháng 10 năm 2009 và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 20 tháng 10 năm 2014 tại buổi lễ khai mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội Việt Nam khóa 13. Tòa nhà Quốc hội Việt Nam mất tới 15 năm để hoàn thành kể từ khi phôi thai ý tưởng. Công trình được lấy cảm hứng từ sự tích bánh trưng bánh dày đậm chất truyền thống văn hóa Việt Nam. Tòa nhà Quốc hội có hướng nhìn ra quảng trường Ba Đình và đối diện với lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kế bên tòa nhà có một khu di tích nổi tiếng là khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu. Năm 2014, nhà Quốc hội Việt Nam đã đạt giải thưởng kiến trúc quốc gia. Công trình cao 39 m, có kiến trúc hình vuông, hội trường lớn hình tròn ở giữa. Tòa nhà gồm có 2 tầng hầm và 5 tầng nổi. Tổng diện tích sàn là 60.000 m vuông hiện đại, uy nghi. Nhà Quốc hội không chỉ là công trình có kiến trúc độc đáo, vì đã kết hợp được hơi thở kiến trúc đường đại, mà còn pha lẫn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, là biểu tượng của cơ quan quyền lực nhà nước tối cao. Tòa nhà được thiết kế thành hai khối, mặt bằng chính hình vuông, tượng trưng cho đất, có diện tích lên tới hơn 1 hecta mỗi sàn, ôm lấy phòng họp chính hình tròn ở giữa tượng trưng cho trời. Sảnh chính tòa nhà Quốc hội Việt Nam là nơi diễn ra tất cả các nghi thức đón tiếp lãnh đạo cấp cao, trong khi Hội trưởng Diên Hồng là nơi diễn ra các phiên họp toàn thể của Quốc hội Việt Nam. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với công trình tiếp theo làm thay đổi diện mạo của thủ đô, cầu Nhật Tân cùng với cầu Thăng Long, cầu Long Biên, cầu Trương Dương, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Đông Trù, thì cầu Nhật Tân cũng ghi danh là một trong 7 cây cầu huyết mạch của thủ đô Hà Nội. Đây là cây cầu thép dây văng lớn nhất Việt Nam, được coi như một biểu tượng mới của Hà Nội Cầu Nhật Tân có tổng chiều dài 9,17 km, trong đó phần cầu chính dài 3,9 km, đoạn cầu vượt sông Hồng chiếm 1,5 km và phần cầu dẫn dài 5,27 km. Trong điều kiện đường trên cầu thông thoáng, các phương tiện giao thông chỉ mất từ 10 đến 15 phút để qua cầu, sang đến bờ bên kia. Cây cầu nối huyện Đông Anh bên kia sông với quận Tây Hồ bên này sông. Có điểm đầu là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, đến xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Cầu Nhật Tân là một trong những dự án trọng điểm quốc gia, với tổng số vốn đầu tư lên đến 13.626 tỷ đồng. Sau khi khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2009, phải mất tới gần 6 năm. Đến tháng 1 năm 2015, cây cầu mới hoàn thành Cầu Nhật Tân là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội. Công trình này không chỉ có ý nghĩa lớn về kinh tế, mà còn có ý nghĩa về chính trị, xã hội quan trọng. Là cây cầu kết nối trung tâm thành phố với các khu công nghiệp ở phía Bắc, đồng thời hoàn thiện tuyến đường vành đai 2 và rút ngắn khoảng cách đến sân bay nội bài. Cầu Nhật Tân là một trong số rất ít cây cầu dây văng liên tục nhiều nhịp trên thế giới. Ngoài công nghệ thi công cầu dây văng nhiều nhịp, thì phần cầu chính còn áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến lần đầu được áp dụng ở Việt Nam, như công nghệ hộp neo bằng thép trên trụ tháp, hệ thống quan trắc theo dõi với nhiều thiết bị hiện đại, như đo lực căng cáp văng, đo ứng suất cốt thép, dầm thép, Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một công trình khác làm thay đổi diện mạo của thủ đô và luôn là biểu tượng của thể thao nước nhà, sân vận động Mỹ Đình. Nằm tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, cách trung tâm Hà Nội 10 km về phía Tây Nam, sân vận động Mỹ Đình có sức chứa lớn thứ nhì ở Việt Nam, hơn 40.000 chỗ ngồi, chỉ sau sân vận động Cần Thơ với sức chứa 50.000 người. Đây cũng là tổ hợp sân vận động hiện đại nhất Việt Nam với tổng chi phí xây dựng lên tới gần 53 triệu đô la Mỹ. Sân vận động Mỹ Đình chính thức đi vào hoạt động ngày 2 tháng 9 năm 2003 với trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển U23 Việt Nam và câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải của Trung Quốc. Nơi đây từng diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 22 vào năm 2003 và nhiều sự kiện thể thao văn hóa lớn của đất nước sân vận động Mỹ Đình chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử bóng đá Việt Nam. Đã không ít lần, người hâm mộ bóng đá đã phải rời lệ, gào thét, cổ động cuồng nhiệt trên sân vận động. Sân vận động là nhân chứng cho lịch sử bóng đá Việt Nam, bước ngoặt quan trọng trong lịch sử thể thao nước nhà. Và bây giờ, là một công trình công viên vô cùng lớn và hiện đại, công viên Hòa Bình. Năm 2000, kỷ niệm 990 năm Thăng Long Hà Nội, thủ đô Hà Nội vinh dự được UNESCO trao tặng danh hiệu thành phố vì hòa bình. Để tạo dựng một biểu tượng, thành phố đã quyết định xây dựng công viên mang tên Hòa Bình, rộng trên 20 hecta tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, lúc đó là huyện Từ Liêm, với tổng mức đầu tư là 282 tỷ đồng. công viên được cho là hiện đại nhất thủ đô, khánh thành vào ngày 8 tháng 10 năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Công trình tiếp theo làm thay đổi diện mạo của thủ đô, tòa nhà Càng Nam Hà Nội nằm ở phía tây của thủ đô, trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tòa nhà Khang Nam Hà Nội, hay còn gọi là Khang Nam Hà Nội Landmark Tower, là một khu phức hợp khách sạn, văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại lớn của Việt Nam với 72 tầng. Công trình trị giá 1 tỷ đô la Mỹ được khởi công ngày 25 tháng 8 năm 2007 với tổng diện tích gần 610.000 m2 dù có nhiều câu chuyện lùm xùm bên lề, nhưng không thể phủ nhận, với chiều cao 336m, khi vừa hoàn thành, đây là tòa nhà cao thứ 17 trên thế giới và cao nhất ở Việt Nam ở thời điểm đó. Tòa nhà Khang Nam Hà Nội được coi là biểu tượng cho sự tăng trưởng về xây dựng, cũng như ngành công nghiệp dịch vụ, những ngành đang thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hà Nội và bây giờ sẽ là một tòa nhà khác cũng làm thay đổi diện mạo của thủ đô, tòa Lotte Center Hà Nội. Tòa nhà Lotte Center Hà Nội khánh thành vào dịp mùng 2 tháng 9 năm 2014. Tòa nhà có 65 tầng, cao 267 m, trở thành công trình cao thứ nhì ở Việt Nam ở thời điểm hoàn thành, với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 400 triệu đô la Mỹ. Lotte Central Hà Nội, nằm ở góc ngã tư Liễu Giai Đào Tấn thuộc quận Ba Đình, sừng sững vươn mình giữa nội đô Hà Nội. Tòa nhà bao gồm đầy đủ các dịch vụ văn phòng, khách sạn, căn hộ cho thuê, trung tâm thương mại và giải trí. Lotte Central Hà Nội cùng với Gangnam Landmark Tower đã làm thay đổi diện mạo kiến trúc đô thị và kinh tế của thủ đô. Kiến trúc tòa nhà Lotte được lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam, mang đến cho tòa nhà một vẻ đẹp độc đáo, vừa hiện đại, vừa gắn với truyền thống văn hóa ngàn năm của thủ đô Hà Nội. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với khu đô thị Royal City. Khu đô thị Royal City là một trong những khu đô thị hiện đại đầu tiên của Hà Nội, được khởi công từ năm 2010 và chính thức nhận mặt bằng vào tháng 5 năm 2011. Sau 30 tháng thi công, Ryan City cùng với khu trung tâm thương mại Vincom Megamall đã chính thức đi vào hoạt động, trở thành một trong những khu đô thị lớn và sầm uất nhất của thủ đô. Việc Vincom Megamall Ryan City đi vào hoạt động đã tạo dấu ấn mới cho thị trường bán lẻ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, là khu trung tâm thương mại trong lòng đất lớn nhất châu Á, đánh dấu sự phát triển mới của lĩnh vực này. Royal City được ví như một thành phố châu Âu thu nhỏ, là một đô thị phức hợp hoàn hảo, nơi bạn được tận hưởng những trải nghiệm thú vị về một cuộc sống tiện nghi trong không gian xanh, sạch và an toàn.